Hello chào anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua mình uh, cũng không có trận đấu nào mà đáng chú ý để anh em chúng ta có thể chơi nhỉ à, Chỉ có hai cái trận đấu, đấy là ở uh, một trận đấu ở giải ngoại hạng Đấy, một trận đấu ở giải ngoại hạng đấy là giữa West Ham và uh, Bournemouth này Cũng như là Santa Vigo và Getafe đấy thì uh, thật ra thì ngày hôm qua mình cũng có đẩy nhẹ cho anh em à, hai cái mã kèo trong này nhưng mà tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng không thu được lợi nhuận ở từ hai cái uh, trận đấu này uh, tất nhiên rằng là cả một tuần vừa qua thì anh em chúng ta cũng đã có lãi rất nhiều rồi đặc biệt rằng là chúng ta có uh, bú được uh, cái mã tỷ số một đều của trận Chelsea với uh, Manchester United đấy thì uh, những cái trận đấu này uh, những trận đấu dạng sáng hôm qua thì anh em chúng ta cũng đi nhẹ cũng như là uh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao còn ngày hôm nay mới là những cái trận đấu hấp dẫn mà anh em chúng ta chơi cũng như là đầu tư anh em à, buổi tối ngày hôm nay à, bắt đầu những cái trận đấu đó là giữa à, Sapak Chelsea này à, Sevilla Copenhagen cũng như là những trận đấu ở những cái bảng đấu khác nữa tuy nhiên thì mình sẽ làm cho anh em một cái trận đấu vào dạng sáng ngày mai trận đấu mình nghĩ rằng là cũng khá hấp dẫn ở trong cái bảng đấu này à, trận đấu giữa AC Milan và Dinamo Zagreb à, nói thật ừ, thì ờ, ở cái bảng đấu này hai đội bóng lép vế đó là Dinamo Zagreb cũng như là AC Milan sẽ phải quyết đấu với nhau cũng như là phải có một đội bóng một mất một còn trong trận đấu này à, thứ nhất Chelsea đang xếp đầu bảng 7 điểm à, Sapak thì đang xếp thứ hai với 6 điểm và đây cũng chỉ là những cái khoảng cách rất nhỏ để cho AC Milan cũng như là Dinamo Zagreb có thể san bằng được anh em. Đặc biệt là đối với đội uh, xếp thứ hai khi mà mình uh, nghĩ rằng là tối nay uh, ờ, Sabak tiếp đón Chelsea sẽ là rất khó khăn khi mà cả Chelsea họ cũng cần phải có chiến thắng anh em. Cả bốn đội trong cái bảng đấu này buổi tối ngày hôm nay sẽ là phải gọi là những cái trận đấu rất là căng go cũng như là bắt buộc tất cả đội bóng này phải giành được những cái chiến thắng ít hoặc là ít nhất là những cái kết quả thật tốt cho cái câu lạc bộ cũng như là đội bóng của mình đó là lý do vì sao mà mình muốn làm trận đấu giữa Dinamo Zagreb và AC Milan hơn so với những cái trận đấu như là Dortmund, Manchester City hay là những cái trận đấu khác đấy Hiện tại thì cái kèo uh, ờ, handicap AC Milan đang chấp Dinamo Zagreb 0.75 và hiện tại thì trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5. À, ờ, điểm qua một chút về đội hình cũng như là lực lượng nhá. Dinamo Zagreb tiếp đón AC Milan với đội hình đấy là 3-4-2-1 và họ gần như là có một đội hình gọi là chuẩn nhất cũng như là mạnh nhất của mình rồi uh, sẽ có có thể sẽ có sự phục vụ trở lại và bổ sung của Netvistic cũng như là Stefu này à, Emreli và họ chỉ mất đó là Sutalo thôi còn về bên phía của AC Milan mới là một điều đáng lo đây anh em AC Milan họ đang dính rất nhiều những cầu thủ chấn thương cũng như là thiếu vắng khá là nhiều những trụ cột Đấy, à, đặc biệt như là Tomori đang bị cấm thi đấu này rồi là uh, Ipra thật sự thì mà nói là đầu mùa đến bây giờ anh vẫn đang chấn thương rồi tiếp đó đó là Florenzi cũng đang chấn thương anh em uh, Alexis cũng đang chấn thương đấy thủ môn thì uh, không cần phải nhắc đến làm gì và tuy nhiên thì họ có thể có sự phục vụ trở lại của Diaz cũng như là Dead tuy nhiên thì uh, với đội hình hiện tại của AC Milan thì mình nghĩ rằng uh, thật sự mà nói đây cũng sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi mà AC Milan đi làm khách trên sân của Dinamo Zagreb. À, Dinamo Zagreb không phải là một tay mơ anh em. Nhưng anh em nào mà theo dõi ngoại à, cúp C1 nhiều thì anh em cũng biết rồi đúng không? À, điểm qua một chút về phong độ hiện tại nhá. Cả hai đội bóng đang có một phong độ khá là tốt anh em. À, với việc là AC Milan hiện tại đang có một chuỗi uh, uh, rất nhiều những trận thắng trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ có đến 3 chiến thắng và hai trận thua tuy nhiên thì hai trận thua đấy là hai trận thua với Chelsea họ thua cả lượt đi cũng như là lượt về tuy nhiên thì uh, ở một khía cạnh khác thì AC Milan ở cái giải quốc nội họ cũng đang thi đấu khá là hay khi mà trong 3 trận đấu gần đây nhất cũng như là ba vòng đấu gần đây nhất thì họ toàn thắng anh em và cái trận đấu ờ, lượt đi với Dinamo Zagreb, AC Milan cũng chiến thắng uh, à, Dinamo Zagreb với tỷ số là 3-1. Đó, đây cũng sẽ là những cái cơ sở để mà chúng ta có thể đặt niềm tin vào AC Milan trong trận đấu này cũng như là mình. Mình thì mình cũng uh, sẽ đặt niềm tin vào AC Milan trong cái trận đấu này. Tuy nhiên thì hiện tại cái kèo đang là 0.75. À, thật sự mà nói đây cũng không phải là một cái kèo mà mình nghĩ là mình sẽ chơi ngay từ đầu Tuy nhiên thì mình sẽ gợi ý cho anh em để anh em tham khảo thôi anh em nhé đấy và mình cũng nói rồi trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi và đặc biệt nữa đó là hiện tại cái kèo tài góc à, tài thẻ đang là 4.5 tài góc là 9.5 và cái kèo trên dưới cả trận đang là 2.5 à, kèo 2.5 mà mình nghĩ đây sẽ là một trận đấu rất là căng vì vậy nên là chắc là anh em chúng ta nên uh, tập trung canh cái kèo rung là hợp lý nhất anh em canh kèo rung là hợp lý nhất anh em ạ đấy canh kèo rung là hợp lý nhất còn cái kèo trên dưới cả trận như thế này thì uh, uh, nếu như mà anh em uh, không uh, đầu tư uh, bóng nóng được và anh em chỉ đầu tư ngay từ đầu thì anh em chúng ta có thể uh, đi cái này 2.5 tuy nhiên thì mình sẽ không nót ở trên kênh uh, kênh đâu đấy vì thật sự là uh, cái kèo 2.5 này mình cũng không mặn mà lắm à, tuy nhiên thì có một cái kèo nữa đó là cái kèo tài rẻ 4.5 một trận đấu căng thẳng như thế này thì chắc chắn cái sự va chạm cũng như là tranh chấp là cái điều không thể tránh khỏi đó vì vậy nên là mình sẽ nốt lại cho anh em trước đó là chúng ta sẽ đi Milan anh em Milan Milan chấp 0.75 cũng như là cái kèo tài thẻ tài thẻ đang là 4.5 anh em đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em đi từ đầu nhá và đây cũng chỉ là gợi ý thôi cũng như là để cho anh em tham khảo cũng như là bình luận ở trên kênh còn à, nếu như anh em nào mà thực sự muốn chơi bóng cũng như là muốn đầu tư bóng đá chuyên nghiệp và chơi bóng uh, một cách uh, thông minh thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram và đặc biệt rằng là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ live trận uh, những cái trận bóng ở cúp C1 ở trên fanpage Facebook của mình nhé